khác với làng cổ bát tràng mộc mạc yên bình. Phố chợ gốm bát tràng lại vô cùng sầm uất nhộn nhịp, có thể nói ở đây, trên là trời dưới là đồ gốm xứ, đa dạng với màu sắc phong phú về chủng loại. Tại đây có bán nhiều loại mặt hàng, bao gồm cả những mặt hàng thủ công mỹ nghệ, liên quan đến gốm xứ, từ những gian hàng bát địa cao cấp, đồ trang trí mỹ nghệ đẹp mắt cho đến mặt hàng là đồ thờ cúng, tiểu cảnh non bộ, cho đến những món đồ lưu niệm, cốc chén và các món bát đĩa bình dân giá cả của các đồ vật ở đây khá hợp lý, bạn có thể thoải mái trả giá với chủ hàng cho đến khi thuận mua vừa bán. Làng gốm cổ Bát Tràng là một làng nghề truyền thống, nằm ven sông Hồng, cách trung tâm Hà Nội hơn 10 km, đã hình thành tồn tại và phát triển, ở ngoại thành thủ đô đến nay đã gần 700 năm lịch sử. Ở đây có nét đẹp truyền đời của một làng nghề, nơi mà mỗi người dân là một nghệ nhân, những người đã sai khiến được đất và lửa để tạo nên những tinh hoa cho gốm sứ gốm bát tràng luôn hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp mộc mạc giản dị, trong sáng, thắm tươi hồn Việt, vô cùng phong phú về chủng loại hoa văn, nhưng rất đa dạng, độc đáo tinh tế. Làng gốm cổ bát tràng thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội, nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng, ra đời cùng với kinh đô Thăng Long xưa và phát triển, tồn tại cho đến ngày nay. Tương truyền, những nghệ nhân năm xưa sống rải rác khắp mọi miền đất nước, đã theo cuộc rời đô của vua Lý Thái Tổ, từ Hoa Lư về Thăng Long, đến bờ tả ngạn sông Nhị tức sông Hồng ngày nay, thì phát hiện vùng này có nhiều đất sét trắng, nguồn nguyên liệu quý để làm gốm. Thế là họ dừng chân, lập làng, phát triển nghề làm gốm, ổn định cuộc sống. Hàng trăm năm trôi qua, làng nghề có lúc thịnh lúc suy, nhưng tình yêu vô tận của người bát chàng đối với nghề nghiệp của tổ tiên, đã giúp làng nghề tồn tại vững bền, phát triển hưng thịnh đến ngày nay. Bạn cũng có thể tham gia trải nghiệm làm gốm thú vị, khi tự tay nhào nặn đất để làm ra một món đồ mình yêu thích, dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, sản phẩm mà bạn làm ra, cũng sẽ được xử lý qua nhiều công đoạn đến khi thành sản phẩm hoàn thiện. Và tất nhiên bạn có thể mang về nhà, làm quà lưu niệm hoặc trưng bày.